là rất là khô liền thấy không đó. Thì, xin chào mọi người thì ở đây mình có chiếc uh, xe lít đời cũ thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà làm mới cái nhựa màu đen là mà nó bị bạc màu đó. các bạn thấy không đây là chiếc uh, xe lít đời cũ mà cái nhựa đen này, nó bạc màu hết rồi ừ. các bạn so sánh giữa cái này màu trắng với cái màu đen thấy không Ừ. nó bạc màu hết đó các bạn này nó bạc màu hết rồi đó. giờ mình sẽ làm mình sẽ pha dung dịch để mình làm tẩy cho nó ừ, đen cái vàng à, nhựa này các bạn thì trước tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thì trước tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là cái à, dung dịch à, này là dung môi à, và các bạn tới tiệm bán sơn gỗ sơn bèo thì các bạn hỏi mua à, ethyl acetone đó. thì cái loại này có người ta gọi tắt là EA này. ethyl acetone đó. thì cái dung dịch này là cái dung này là dung môi nha các bạn dung môi pha sơn cái này à, cái khi mà trời à, mưa gió người ta thường hay pha cái này để bung cho nó mau khô đó. cái thứ hai là mực máy photo cái mực máy photo này khi các bạn tới cái à, tiệm uh, photocopy á thì thường thường họ thải ra họ chỉ đem quăng bỏ thôi đó. họ đổ xuống cống đa số là họ đổ xuống cống quăng quăng bỏ thì mình sẽ à, xin cái này của họ và họ sẽ cho chứ không biết bây giờ ai lấy tiền cả cái này không ai lấy tiền cả nha các bạn đó. thì tiếp đến là cái miếng mút cái miếng mút là để mà mình quét lên cái xe là xe nữa các bạn thì cái miếng mút này mình tháo từ cái à, cái miếng à, miếng nhám mà miếng nhám để chà đó. mình tháo ra mình tháo cái lớp nhám ra vì cái miếng mút này nó cứng mình chà nó rất là ngon rồi chúng ta đeo tay vào làm thì pha cái dung dịch này thì các bạn à, nếu mà hồi trước nếu mình làm mà mình pha cái cái lơm bóng lớp các bạn thì mình pha một lít uh, dung dịch này như EA này với lại một uh, 100 gram 100 gram à, để mà mình quét bóng lớp thì à, cái này mình à, để mà quét cái này thì mình pha ít hơn nha các bạn thì khoa khoảng chừng 70 gram cho một lít ethanol này thôi để mình pha cái là mình quét cho bằng cân thôi các bạn xem và cái này giờ mình đã pha và mình chế vào một cái cái hũ này thì mình chỉ việc lấy cái này mà mình chấm mà mình quét lên thôi các bạn à, đây để mình à, cởi bao tay ra mình à, sẽ thử cho các bạn xem thì cái này mình quét qua một phát là nó sẽ khô liền nha các bạn thì cái nó, khi mình pha thì nó có cái màu một cái màu hơi hơi chuyển sang màu nâu không sao hết nha các bạn đây Đó bạn thấy nó nó mình thổi vào nó sẽ khô liền tức thì à, đây không khô liền khô liền tức thì các bạn Bạn xem nào, khô liền thấy không? thì mình ờ, quét nguyên một chiếc xe này thì những cái góc cạnh này nó hơi khó nè bởi vậy mình sẽ ngưng máy mình quét xong rồi mình sẽ uh, lại cho các bạn coi ha khô liền nha các bạn và cái này bảo hành 6 tháng nha các bạn mình dám bảo đảm là bảo hành 6 tháng rồi để mình uh, mình quét xong rồi mình sẽ à, quay lại cho các bạn xem và đây khi đã được làm mới nha các bạn cái chỗ này xe chưa rửa nè cái cột còn dơ các bạn thấy không đó là xe chưa rửa đó là dơ dơ ha xe chưa rửa nhưng mà mấy cái này nó mới đi mới liền ha ok còn đây là cái tấm lót chân thì mình làm nới mới một nửa còn nữa chưa làm mới nữa các bạn thấy khác rõ biệt rõ ra không thấy sự khác biệt rõ ra không bình dưới này cũng được làm mới luôn này thì tôi sẽ chỉ lại cho các bạn cách pha tức là dung dịch à, ethyl acetone này nè là dung dịch EA nè các bạn sẽ ra tiệm sơn bán sơn BU mua à, dung dịch này à, này gọi là dung môi thì à, một lít của nó tầm khoảng 50 ngàn đó, các bạn về các bạn pha nếu mà như con chiếc chiếc xe đó mình quét á, thì mình pha nửa lít nửa lít vô cái bình này mà mình quét ừ, còn lại mình quét mới có một nửa à tức là mình xài chỉ có một nửa thôi một nửa của nửa lít là chỉ có 1 phần tư thôi tức là mình xài à, chỉ có tốn khoảng cỡ 20 ngàn là hết cỡ rồi đó 20 ngàn 20 ngàn quá rẻ phải không và các bạn còn cái mực này thì à, mực máy photo này nè thì à, mình đi xin mà đâu có tốn chỉ tốn tiền xăng đi mua đi xin thôi thật là thật ra là những bạn nào quen biết chỗ nào mà có cái máy đó đó máy photo á chỗ nào photo nhiều á bạn xin người ta cho đầy xin các bạn người ta còn cho thêm cho mừng thêm nữa nhé các bạn Thôi, các bạn pha thì pha tỷ lệ là một lít này một lít dung dịch EA này và 70 gram 7 80 gram đó cỡ đó nhưng nói chung là dưới 100 gram nha các bạn dưới 100 gram thì các bạn đã có một dung dịch ờ, cực rẻ này rồi thôi thôi nếu mà các bạn làm các bạn quét á, thì nếu mà quét một nước á, mà không nó bị trắng trắng tức là nó bị các bạn trộn nó chưa đều á thì nó nó nó hơi loãng nó hơi loãng thì tức là khi bạn quét lên á, thì nó để lên để khô á, thì nó có một cái lằn trắng trắng tí xíu nhưng mà không sao cái đó bạn cứ ờ, quét thêm nước thứ hai là nó sẽ hết nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu hay cảm thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mình à, like cho mình, mình cá nhân rồi cảm ơn các bạn